Chào mừng các bạn đến với Thiên Đường Structural dòng Pro Performance Plus Đây, chiếc máy này có tên là Last Full Down Truck Handle Sport Thiên hạ đệ nhất freeway Đây cũng là một cái bài rất khó tập nha mấy em Các em chú ý á là cái động tác này điều căn bản đó, là khi chúng ta kéo xuống là ép cái cơ lưng lại mà lúc đó cái thanh tạ chúng ta nó rớt ở vị trí trên ngực đó ư ừ. còn cái độ cái biên độ nó ngã người hay nó không ngã người cái chuyện đó nó không quan trọng nó nó quan trọng là thẳng tay thanh tạ nó rớt ngang ngực ép cái lưng vô đó và lên chúng ta lên vị trí tới đây chúng ta dừng không lên vậy đó lên vị trí tới đây ta dừng để cho cái lưng cái lưng chúng ta đó nó mở ra nó rộng rộng và nó căng cơ tại thời điểm đó nặng rồi đó nặng rồi đó Ugh! đồ chơi này mới xu được trên lầu 4 Wow Đồ chơi đó ngon chưa chưa ngon lắm đâu à, tiếp tục để không làm mất thời gian của video là Duy xin giới thiệu cái cặp truck handle sport thiên hạ đệ nhất freeway à, và nói luôn là cái máy tập này rất là thích hợp cho chị em phụ nữ tập lưng đàn ông đàn bà gì tập được cái máy này hết phụ nữ tập lưng nó rất quan trọng cực kỳ bạn nên nhớ nha đừng nên bỏ qua những bài tập lưng của mình và bây giờ là test full cây full cây thì phải có bảo hộ là dây kéo lưng chúng ta thị phạm coi cái máy này full cây nó có bị rung không nó có bị đứt cáp không nó có bị lắc không không dám kéo nhanh sẽ đứt đứt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 hai em Haprac đẳng cấp thế giới à. À. Đây, đây, đây. À.